là hiện tượng tự cảm. Trước tiên, chúng ta vào tìm hiểu về từ thông riêng của mạch kín. Vậy từ thông riêng của mạch kín là từ thông gây ra bởi từ trường do chính dòng điện trong mạch sinh ra. Đây, ví dụ chúng ta, chúng ta ví dụ chúng ta có một mạch kín và có một dòng điện thay đổi theo thời gian nhá đây là một dòng xoay chiều chạy qua khung này đó khi mà dòng điện chạy qua khung thì từ trường trong khung sẽ biến thiền đúng không các em vì b nếu chúng ta xét dòng thẳng dài nhé thì b đây bằng là 2pi nhân 10 mũ trừ 7 y trên chó r hoặc là một khung dây tròn một khung dây tròn thì b sẽ bằng là 2pi đây là hai nhân 10 trừ 7 này 2pi nhân 10 mũ trừ 7 nhân với NI trên cho R. Đó. Cái đấy khi mà dòng điện biến thiên thì cảm ứng từ sẽ biến thiên. Mà phi của chúng ta, đây, phi này chính là NBS nhân với cốt của alpha. Vậy thì khi mà B biến thiên thì từ thông sẽ biến thiên. Mà khi từ thông biến thiên thì trong khung này sẽ xuất hiện một gì hiệu xuất điện động là cảm ứng. Đúng không em? Với cái hiện tượng cảm ứng sinh ra do chính dòng điện của khung dây biến thiên nó được gọi là hiện tượng tự cảm. Và bài ngày hôm nay chúng ta đang khảo sát. Đó. Nào, chúng ta xét từ thông riêng của một mạch kín. Nó chính là từ thông gây ra bởi từ trường nhá. Từ thông gây ra bởi từ trường do chính dòng điện trong mạch kín sinh ra. Và ta có đây từ thông. Đây, các em quan sát đây. Bằng N, B, S nhân với cos alpha. Mà B thì là tỷ lệ với cường độ dòng điện. B tỷ lệ với Y. Chân từ hai biểu thức này, các em thấy là phi sẽ tỷ lệ với Y. Với nghĩa là Y biến thiên thì phi sẽ biến thiên. Đúng không? Đó. Từ đây, phi là một hàm tỷ lệ với Y rồi và chúng ta sẽ xây dựng được từ đây chúng ta xây dựng được biểu thức là phi bằng L nhân với Y. Trong đó, L là độ tự cảm của mạch điện. Nó phụ thuộc vào cấu tạo và kích thước của mạch. Hoặc L là một cái hệ số tỷ lệ nhé, và gọi là độ tự cảm. Được chưa các em? Đơn vị là Henry.